Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video này xin giới thiệu đến các bạn cái à, hệ thống treo đằng sau Hoặc là treo đằng trước dành cho cầu thẳng Cái này có thể được gọi là hệ thống treo à, độc lập cũng được Thực tế là tên khoa học thì nó gọi là hệ thống treo phụ thuộc Tuy nhiên thì à, về cái độ nhún êm thì chắc chắn là xe hơn rất nhiều so với à, cái à, dòng nhíp và về độ đơn giản thì nó lại rất là đơn giản rất là đẹp cho so với lại cái hệ thống càng chữ A à, vì vậy thằng này thì nó được kết hợp giữa hai cái hệ thống ưu điểm đó cho nên là các bạn làm xe có thể sử dụng cái hệ thống này và làm cái khung của bộ này thì nó cũng rất là dễ một đầu à, bám vào điểm khung thì các bạn bám vào đây và các bạn hàn hàn một đường cong lên trên này và đỡ ở trên này đấy thì à, khung nó sẽ ra dạng à, khung cong khung cong võng giữa nó sẽ làm cho khung gầm của mình rất là thấp à, đối với cái dòng xe phai bản đi phố thì rất là đẹp à, cái hệ thống lò xo này là lò xo nó là lò xo to lò xo to đường kính phi 10 và à, đường kính lò xo thì à, đường kính vòng lò xo là 10 cm à, đường kính à, cái thép lò xo này là 12 mm đấy cho nên là nó vừa giảm sóc tốt vừa có khả năng chống xô ngang như thế này đấy và nó rất là dễ lắp đặt đây là cái hệ thống à, tay đòn đấy hệ thống tay đòn bắt vào khung đây à, đây là cái à, hệ thống à, phục nhún cái này là có chức năng của cái cây này là nó nhún xuống nó thụt xuống thì rất là nhanh nhưng nó đồn đàn hồi lên thì rất là chậm Đấy, nó sẽ khắc phục được cái tình trạng của cái lò xo như thế này lò xo này thì nó cứ nhún nhảy nhún nhảy thôi nó, nó sẽ cảm giác đi xe nó cứ tưng tưng tưng tưng nhưng mà nó có cây phuộc này nó sẽ làm cho các bạn như ngồi trên xe hơi sang trọng vậy nhún xuống thì xuống sâu nhưng khi đàn hồi lên thì rất là chậm đấy nó rất là hay ở chỗ đấy thì tất cả các cái à, đồ này thì nó đều có bát u đơn thứ đây rất là đầy đủ đây là đây ác cao su ác cao su nó rất là to bởi vì khi à, nó nhún một bên thì nó sẽ có hiện tượng vặn khi có hiện tượng vặn thì những cái cao su to như này nó sẽ chính là những cái uh, chức năng để nó chống vặn à, thì các bạn là nhiều khi là uh, sẽ Ờ, sẽ tự chế nhưng mà các bạn sẽ không hình dung được khi nó nhún một bên thì nó sẽ bị vặn hình vỏ đỗ đấy cho nên cần phải có cái ác cao su lớn thì nó mới khắc phục được cái tình trạng đấy à, đối với cái hệ thống à, lò xo và các cái u bát đỡ này thì à, bên mình là lấy cái loại tốt nhất đây ví dụ như à, cái ác cao su này thì ờ, nhiều chỗ người ta bán thì nó không có cái vòng đệm cao su này nó chỉ có miếng sắt này kê thẳng lên cái nó so này và một cái miếng ờ, sắt ờ, kê ở dưới này thì bên mình nó nó nằm miếng sắt và nó có bọc cả cao su nữa cho nên là nó rất là êm Đấy, đi nó sẽ ít xảy ra cái hiện tượng kêu và nó êm hơn rất là nhiều thì giá thành nó sẽ có sự chênh lệch khi đồ phụ tùng bớt đi thì giá thành nó cũng sẽ bớt đi theo đấy thì một bộ đầy đủ nó là như vậy dành cho tất cả các loại xe xe địa hình xe bản đi phố và nó thay thế được cho cả dòng nhíp lẫn dòng chữ A về cái độ êm và độ cứng vững thì à, thằng này đạt được cả hai ưu điểm đấy vừa cứng vững như dòng nhíp lại vừa êm như hệ thống càng chữ A treo độc lập đấy thứ hai nữa là nó có thêm một cái ưu điểm thứ ba nữa đấy là khung nó rất là dễ làm à, cái phần à, lò xo này thì nó chính là cái phần ghế sau vì vậy cho nên là khi các bạn làm khung nên là các bạn cảm thấy là nó rất là hợp lý ở cái điểm đó đấy đây thì à, mình có bỏ ra ngoài cho các bạn xem cái này đây là cái ở ngoài đây cái phần à, võng này sẽ là phần hàn lên cầu này đấy cái phần này là hàn lên khung ờ, xe này đấy các bạn có thể để ý cái kết cấu đặc biệt của cái à, đây các bạn xem cái ác cao su nó này đấy cái ác cao su nó lại làm khuyết khuyết phía bên trong đấy cái ác cao su này đấy, làm khuyết khuyết vào nha mục đích của nó để ờ, khi xe nó bị vặn ấy, cái cao su này nó có thể như ngả nghiêng ngả này nó chống vặn đến thanh sắt này đấy các bạn nhìn kia nó có khuyết khuyết cái cao su này vào này đấy đây nó cũng khuyết này, này. đấy nó rất là hay thì đấy chọn một bộ nó như thế này thôi Dạ, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và xem video. Các bạn nhớ bật thêm chuông thông báo nữa để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.